1001 video review kiểu tóm tắt trên TikTok, 1234 cái trailer nhã hàng từ nhà sản xuất và cái mác phim chiếu tại Cannes 2022. Bạn nghĩ Monstrous là một bộ phim zombie Hàn Quốc, mong chờ nó trong tâm thế một bộ phim thuần giải trí thì bạn đã sai, bạn đã bị dắt mũi. Vì sao? Sau đây là lý do. Nhưng mà trước khi nghe tôi ra cái vẻ thông thái phân tích nội dung phim này và dù bạn đã xem hay chưa thì hãy đảo qua một vòng cốt truyện. Câu chuyện bắt đầu khi thị trưởng của thành phố Jinjiang phát hiện ra một bức tượng Phật bí ẩn. Ông quyết định khai quật nó và dùng để làm mục đích phát triển du lịch địa phương. Bức tượng này thực sự có sức hút với khách du lịch, nhưng mà cái gì từ trên trời rơi xuống thì hoặc là cướp chim hoặc là bị nguyền. Một lời nguyền được kích hoạt tới bất cứ ai nhìn vào mắt pho tượng, khiến con người ta trở nên điên loạn, hiếu chiến, nhìn đời bằng một con mắt trắng dã, nôm na là giống designer. Trước tình hình này thì những nhà sư của Viện Nghiên cứu Phật giáo quyết định ra tay bằng cách nhờ vào một tiểu thuyết gia viết truyện kinh dị phong ấn bức tượng phá giải lời nguyền cùng với sự hỗ trợ của Lee Soo Jin một nhà khảo cổ học đó là cốt truyện. Theo tôi thì cái gì cũng có lý do của nó, không phải tự nhiên Monstrous được mời tham dự liên hoan phim Cannes 2022. Sau đây là điểm cộng. Điểm cộng đầu tiên cho Monstrous nằm ở việc lý giải lời nguyền. Lời nguyền được giải thích một cách gián tiếp thông qua câu chuyện của mỗi nhân vật. Ai cũng có một nỗi sợ sâu thẳm dẫn đến việc tâm trí bị sai khiến. Theo tôi thấy thì bên kịch nên khoét sâu hơn vào câu chuyện của từng người. Có khi kể chuyện theo cái hướng này thì đem lại hiệu quả tốt hơn là việc chú trọng vào chi tiết pho tượng Phật nhưng mà thôi có chúa mới hiểu được John sang hô nghĩ cái gì tuy nhiên nếu bạn khó tính như cái mi viết kịch bản thì có thể nhận ra là lời nguyền trong phim hơi giống với con quái vật vô hình trong Bird Box khi mà nó phóng đại nội ám ảnh trong tâm trí mỗi con người thao túng tâm lý và khiến người bị dính lời nguyền không thể làm chủ hành vi nói đến đây thì đến con mèo nhà tôi cũng hiểu được là đây không phải là một bộ phim zombie Zombie là một xác chết được hồi sinh bằng những phương pháp bí ẩn, ví dụ như ma thuật hoặc là virus, virus gì đấy. Từ định nghĩa trên và nhìn vào Monstrous có thể thấy người bị dính lời nguyền trong phim không phải là một xác sống, họ không chết mà chỉ bị mất đi tâm trí và khi lời nguyền được hóa giải thì họ hoàn toàn có thể trở về trạng thái bình thường. Điểm cộng thứ hai, không có điểm cộng thứ hai. Vì đó thực sự là toàn bộ những cái tôi thấy hay ở phim này. Từ giờ cho đến hết video thì tôi sẽ chỉ ra những cái không hay, cụ thể hơn là những cái thiếu logic và tính mạch lạc. Đầu tiên là tuyến nhân vật. do nhân vật tuy được đảm nhiệm bởi những tay to của làng diễn xuất, nhưng mà diễn xuất tốt thì không thể cứu vãn được một cốt truyện rời rạc thiếu chiều sâu. Đầu tiên là Jung Kin Ho, một nhà khảo cổ học đã bỏ nghề. Lý do bỏ nghề thì tí tôi nói sau. Anh trở thành một tiểu thuyết gia chuyên viết chuyện kinh dị đề tài tâm linh. Diễn xuất của nam chính thì không có gì phải bàn, vì anh đã có kinh nghiệm trong các bộ phim về đề tài khá là tương tự như là Kingdom hoặc là Train to Busan phần 2. Escape from Mogadishu. Cho ai chưa biết thì đây cũng là phim hành động. Để nói về diễn xuất thì nam diễn viên này làm khá tốt trong cả vai trò dẫn dắt câu chuyện lẫn nhân vật trung tâm. Tuy nhiên là kịch bản thì lại không có chiều sâu. Ông này được xây dựng là một người bố có một đứa con gái đã chết, sự nghiệp thì lênh đênh. Vì cái chết của con gái nên Ki Hun trở nên chán đời, bỏ nghề bỏ cả vợ. Với từng ấy thứ mà anh đã trải qua thì tôi nghĩ tâm lý của Ki Hun cần phải được xây dựng có chiều sâu hơn nữa, đặc biệt là phần thoại. Nhưng có vẻ biên kịch đã quá chú trọng đến việc làm cho nó trở nên kinh dị nên đã bỏ quên mất việc xây dựng tính cách nhân vật. Điều này xảy ra tương tự với Lee Seo Jin, là người đóng vai trò quan trọng chỉ sau nam chính, nhưng mà tâm lý của bà chị này thì phải gọi là khó hiểu kịch bản đã quá lạm dụng những đoạn hồi tưởng cho nhân vật này, cảm giác bị rời rạc, không liên quan đến mạch chuyện chính cho lắm. Nhân vật tiếp theo là cảnh sát trưởng Han Suk Hee. Tôi vẫn chưa thực sự hiểu được cái vai trò của nhân vật này trong chuyện, trừ cái việc làm tạ cho nam chính thì bà cảnh sát này rất là thừa thãi. Cảm giác như hình tượng cảnh sát vô dụng đã trở thành biểu tượng trong phim Hàn Quốc ấy. Mặc dù là cảnh sát trưởng nhưng mà xử lý tình huống vô cùng nghiệp dư. Thứ tư là Do Kyung. Tôi vẫn không hiểu mâu thuẫn của Do Kyung với thanh niên này bắt đầu từ đâu. Có thể nói 80% thời lượng của phim là cảnh hai người đánh nhau. Thay vào đó thì biên kịch có thể giải thích kỹ hơn về câu chuyện đằng sau những cú đấm đá được không ạ? Đấy là tại biên kịch. Còn về phần diễn xuất của Du Kyung thì tôi thấy mức ok. Cô cậu làm khá tốt với một diễn viên sinh năm 2K2. Còn dàn nhân vật phụ thì nếu dàn nhân vật chính là một suất bún đậu mắm tôm thì dàn nhân vật phụ là người yêu cũ của Amy viết kịch bản. Thế vì cả hai cái chả liên quan gì đến nhau, trừ việc là nó đều khắm. Đấy là vấn đề nhân vật Điều thứ hai mà tôi chê là thời lượng của phim, mỗi tập tầm 30 phút, trừ đầu chủ đuôi thì có khi không đến. Nếu mỗi tập ngắn như này thì ít nhất là mọi vấn đề cần được giải quyết ngay trong tập đó thì tinh tiết được đẩy nhanh lên. Tuy nhiên nó lại được lê thế hóa sang tận tập sau. Thiết nghĩ là đạo diễn nên gộp 6 tập vào thành một phim lẻ, sẽ em không bị ngắt quãng mà lại tránh được những chỗ chuyển cảnh vô lý. Thứ ba là phim mang tiếng là mắc kinh dị nhưng mà cứ những tình tiết kinh dị chờ làm tới, quá ít cảnh hù dọa. Những cảnh jump scare thì cực kỳ thừa thãi vì thực sự là chỉ để câu sự tò mò của người xem. Có ai xem phim cảm thấy khó chịu như tôi không nhỉ? Cảm giác như kiểu nó hít vào nhưng mà không được thở ra ấy đặt lên bàn cân so sánh một tí với Hellbound đây cũng là một bộ phim lấy đề tài tôn giáo và yếu tố tôn giáo được cài cắm một cách sáng tạo vào trong một bộ phim viễn tưởng thuần thoại cơ mà Monstrous đi theo một lối kể chuyện khác ít châm biếm hơn tâm lý nhân vật vì thế cũng bị tiết chế hơn hẳn chi tiết châm biếm duy nhất trong phim chỉ đến trên đầu ngón tay đó là phân cảnh tại tòa thị chính và đây cũng là cảnh mà tôi thực sự thấy là EQ của bản thân bị coi thường vì sao ạ từng này người từ già đến trẻ từ lớn đến bé không có một ai có chính kiến mà để một thằng danh con sai bảo Marlin. Sau khi xem Hellbound 3, tập đầu thì người xem có xu hướng chia làm hai phe, một phe quyết định xem tiếp và khen nó hay, và một phe là drop chỉ sau 3 tập. Tuy nhiên điều này không xảy ra với Monstrous, vì theo như khảo sát của tôi thì phải lớn người xem drop ngay từ tập 1 hoặc nếu xem tiếp thì điều động lại cuối cùng sau khi xem phim là cảm giác phí thời gian. Tôi thì thuộc nhóm thứ hai. Với tất cả những điều tôi vừa nói thì kết luận lại là Monstrous không phải là một phim zombie. Và nhiều người xem phim có một lầm tưởng to đùng rằng đây là một bộ phim về xác sống. Hiểu lầm này có thể bắt nguồn từ trailer đầu tiên của phim. Cơ mà xem phim xong mà bạn vẫn nghĩ như thế thì <laughs> chịu tại bạn. Tôi nghĩ là cái điều này cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem phim Thiên hướng bản thân tự nghĩ ra Khi mong chờ đây là một bộ phim zombie và nó phải thế này, nó phải thế kia Đến khi xem phim xong thì thấy thất vọng, hụt hẫng khi mà nội dung không theo ý mình Phim này thì tôi thấy là dở nhưng mà không đánh giá thêm phương diện của một bộ phim zombie Mà là những cái mà tôi vừa nói như là cốt truyện, diễn xuất, xây dựng nhân vật Chấm điểm chuyên trên Busan 2 trên Người Nhện defeated! Infinite Slayer has been defeated! <gasps> Double kill! Enemy ultimate! Enemy double kill! rút lui chú ý đường giữa tấn công nhà chính chị em mà cầm con Alice này DSB thì cứ phải gọi là cực phê Feronia skill choáng làm chậm lại còn bút giáp cho đồng đội đối với đối thủ thì cực kỳ mắc khó chịu bạn tôi không ổn lắm Chú ý đường rồng, chú ý đường rồng Phải Búp giáp cho đồng đội nó cứ phải gọi là mỏi tay chị em à Chị em mà cầm SB để leo danh thì cứ cầm Alice mạo ánh cho em vừa sinh gái lại còn mạnh leo danh cực dễ. Chào anh chị em nha, em dừng video tại đây thôi chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ.